đặng sám hối tội lỗi sám là tự hối lỗi mình sám hối là biết tội đạo không còn dơ bận chăm làm tội khiến kêu là xa đỏ hiện tiền à, nên gọi xa môi xa liền tội căn kẻ biết sám hối ăn sẽ được tận qua thêm phần an vui bậc tri huệ giác ngộ rồi sẽ đăng giới định ra người bậc trên sám môi là pháp phật truyền hàng xe tay lội con đường phật sướng hàng đô gia ngộ phật thừa linh sang yếm hiện lỗi xưa không làm xưa có đạo sĩ tu hiền tinh tấn có được hiện tiền thần tông nghĩ mình là hán sanh trong tượng mình đăng quá tâm không răng chừng được vô bản sơ lan diện nhận lời trước mình cung dường trong cơn tình xa trong ngự duyên thịnh ngài ở lại giảng kinh độ người hoàng hậu vợ vua tới lui nghe pháp hậu hạ lòng vui cam tình kinh trọng đấng hạnh hòa linh đạo sĩ cũng có cảm tình vợ vuông cảnh gì sáng đẹp mến trì quá hành kiện có thừa nữ nhân tìm canh nói chuyện ăn cần tâm vọng nên mẫn phép thần linh thông đạo sĩ na sơn năng ngài liền trốn bỏ ngựa biên vào rừng ẩn trong an núi tham thiền chẳng bao lâu đã đại liền thần tông ngài nhập định bỏ xa thân cũng nhờ sám hối hết lầm hết mê phật sám hối là quay về gọi rửa trong sạch nương về đường chân Nhớ ghê xưa có pháp sư Danh vọng cao tột đứng từ độ sanh Chúng sanh sùng bái ân cần Phụ nữ xăng đẹp lại gần lần lang tình thương nếu kéo rải ra vật chân trói buộc thật là hiểm nguy như người leo núi một khi lên một đói được kinh gì người khen cùng về thế mà ngài quên để cho nhiều kẻ cạnh bên nếu mình như bị xúc tay sảy chân té vào trong chốn bụi hận như lai cũng như trong cõi đời này người ta ghét kẻ có tài lên cao mọi người tật đô rượu nhau nêu kéo trị lại cùng nhau đỏ chìm Lòng đó ai cũng xem thường khinh bị ố mạo coi dường tội nhân ngày biết sám hối ăn năn xưng khai tội lỗi trước tăng mọi người um. ngài sơn tự phạt răng mình bằng cánh quy bỏ xác thân lỗi lầm mong được sạch tội một lần cầu xin quả đạo kết thành mai sau um với tên thần giác ngộ ấy cao ai cùng cảm động và vào niềm tin không cho vị ấy hủy mình vì đã xa hối tội tình sạch không ngưng sâu quay đã đoạn xong cài sâu sẽ hết tâm lòng thanh lương không ai ô ghét nhiều nhường ngài thật giác ngộ con đường tu tâm cũng như người kia nhúng chân nhúng mình xuống tấm vương tầm cao hơn sau đó người tinh nhiệm hơn số người học đạo đông hơn lúc đầu còn ngài cố gắng trèo cao không dám ngó xuống không sao làng nhìn vì ngài chỉ muốn nhẹ mình đi mau tới không bị tình vương đeo ngài đang đạo quá càng ai cao thiên hạ hưởng ứng theo sao càng nhiều người ta quy trọng bao nhiêu thì ngài lại dơ khinh khao phận mình không để người ta ghét đạo do kẻ mượn hình làm nhớ như vậy pháp sư bây giờ biết sám hỏi sạch tội nhớ trong lòng Người canh trọng mình thành ai công Thật đáng khen ngợi việc ông đã làm Đạo Phật là đạo thực hành sám hối giác ngộ trở thành thánh nhân Phật tất ca xưa đăng thành Nhờ sám hối sạch lỗi lầm thành công Ngài đôi cho cả chúng sanh Điều biên rõ trước Ngài trong lưng hồi nhầm đoạn chìm địa ngục chơi dơi nhờ bia xám ngôi đến nơi niết bàn địa ngục tước vị vua quan tạo sự trên lệch bất an cuộc đời lượng sóng thâm má cao hợp trời à, cõi lôi tai qua của người làm vua bao sự nga quấy chen đua hai người khổ nói sao vừa bất công nhưng ngài giác ngộ tròn xong biết sám hối nên sạch không lỗi lầm xả đò nghiệp chương của mình bao nhiêu quan trái tự mình cởi xong bao người trước kia ghém ganh nay trở lại tâm kinh thành thương yêu họ đã quên hết mọi điều nay người chỉ thấy ngài người hy sinh nâng một người ở mân trung bình không tam vọng biết sự mình tu chân là bậc giác ngộ phi thường chánh ly quy bao phân dương cội đời một kẻ ghe tạo nghiệp ơi tai qua bất cập để rồi đi tu tạo công bằng xóa hận thù là chậm hơn kẻ biết tu ban đầu sống càng cao xuống càng sâu cái khổ nhọc sẽ bằng ai mực thường đó là công lý sự thường giác ngộ cho kẻ lạc đường lầm mê nhân một bể tay tự bỏ ngôi sao bằng một kẻ dân thường đi tu thường dân ở mực tối ô công lê trung đạo chính từ nơi đây biết mình là phật vì lai nên lo tình đức miệng mài sửa tâm vị thai tự trên ngôi cao Bỏ mừng trong đạo sang vào vua quan Để làng phí mất thời gian Còn sợ qua báo tai nạn khổ thân Đến lúc khổ báo xoay dần mới sẽ giác ngộ tập lần lo tu chôn sanh quá trọng phật tử sao bằng quý trọng nhớ giữ tâm mình giữ gìn cái phật tánh linh để không làm lãng thì mình sẽ an thái qua băng cầm lạc ban rồi mới giác ngộ tiệm đàn chân như sao bằng ngay lúc ban đầu giữ mực trong đạo ngọ hầu an thân không thải qua khỏi trầm ngân không bất cập cũng không cần lo tu thế thì giác ngộ hồi đầu sam hối xả đó là câu răng mình gương đơn phật dạy cho mình sam môi giác ngộ không còn nạn tai lại như trong thế gian này thế quyền địa vị chiêu bài danh sân một ông vua tài đền trung thì ân bố đức dạy dân người hết giờ cỡ áo ra rồi thì như ai nấy sao còn xưng vua nơi cái ăn à, uống chơi đùa thế mà ông cũng xưng vua với người thật là chương lạ quá thôi thế mà có kẻ tôn hùa lăng xăng ông ấy với người thượng nhân chưa giác ngộ dân còn đang sai lầm chưa biết xa môi ăn năng chưa biết xa đỏ cái làm si mê nhân lại như một vị quán to danh từ chức phật lúc làm chức năng ngoài giờ cũng là chúng sanh thế mà người cũng trung thành kiều quang đến khi hù trí thôi làm về xử lại cũng xưng quan với người một người từ nhỏ tới già một lời chưa có việc làm cũng không làm cái phật sợ vua quan có tiền mua cái quan hàm danh xưng từ đó ông quan tự sân nghiệm nhiệm người gọi danh từ chức quan kìa một ba sĩ có bằng ông đang chữa bệnh thì sân đã đành vợ ông sao lại có danh là bà ba sĩ kêu thành nếp quen mà sao không gọi trung tên vợ ông bán sĩ như vậy hay hơn như người giặt áo nấu cơm sao không gọi đúng như tên việc làm lại tân bốc kêu bà quan quan tưởng đâu dính việc làm vợ ông lại như cũng có số đông đi chơi cờ bạc chứ không ít đời thế mà cũng lại có người tần bóng kêu gọi bà quan bà thầy danh từ ấy thật không ai cho người làm dùng rồi thành lệ quen vì thế tiếng đời vĩ bon người làm quan ba họ đang đợi nhờ nhớ cha làm quan một mình thế là cả họ gia đình là quan con của quan tơ của quan ai bên bà phía họ hàng cũng quan con trao dục nắng ông cả ngày sau cũng nói tương quan cha mình người ta đâu có biết rằng danh từ là chỉ việc làm hiện nay nhân mọi lòng việc cũng đói thay ai riêng phận này vừa hơi sai rồi thế nên mới biết rằng đời thật là mê muội cho người ngay sĩ thật vô lý quá chừng đi đàn bà trẻ nhỏ cũng thì xứng quan ra hoài hóng hánh làm càng biết đâu tên gọi việc làm là chi nhân trong nhà đạo cũng có chi thầy đang dạy đạo kêu thầy đúng danh thế mà những kẻ chung quanh ông bà quyến thuộc gia đình trước đây nhân lại gọi sư ông của tài sư chú sư bá sư gì sư cô thật trai lẽ thật mơ hồ sư mà cũng có chú cô cậu gì những kẻ ai có biết chi thế mà tâm bóng qua đi nhiều người theo sư làm dục danh từ Phật mà cũng có gia đình thân gia Bà mang ha gia mẹ đà ca ta Lại gọi Phật mẫu thật là lầm sai chư phật có mẹ hay sao bà nào lại giam tự cao xứng càng phật là con phật ba đời Xê đảng ta là con à. Ngài Phạn Dương Con vua tịnh Phạn không còn Phật con chư Phật đâu còn dòng vuông là hầu con của đạt ta sao nói con phật thật là không hay giả dạ vũ công chúa vợ ngài thay tự sĩ đạt lúc người chưa tu sao ta gọi giờ phật ư chẳng lẽ thành phật rồi đi tạo đời mới cưới vợ sanh con sao có cha mẹ có gia đình hay sao người đời nói quay hiểu sao do đó tội lỗi mỗi ngày tăng thêm một người trước làm nghề nông sao qua mua bán gọi ông là gì gọi người mua bán đúng y chớ nào ai gọi danh từ làm nông đó là giác ngộ hiểu tông viết ra lẽ ấy do lòng ăn năn biên sam hối xa lỗi lầm sẽ thấy biết rõ chúng sanh thể đồng là trung đạo là dung tông như nhau một mực không hơn kém gì sợ thật như vậy đúng y chúng ta lạc lối bởi vì si mê chiến tranh mạnh được yếu tố nâng cao cái ác tồn hồ lợi danh lấy tà quyến dụ chúng sanh loài người hâm thổ trợt thành thói quen không biết phân biệt trắng đen đồ xây xanh chúng đua chen ác tàn thật là thảm thương thay là nay giác ngộ hiểu ra lẽ này kẻ hương đạo quát ác tai bịch măng chung đặng về sai khiến người theo mình tạo tội dễ vui ngày sau dài trả khổ đời biến bao hoàng trai kết à, chặt với nhau tạo nên những lượng sóng trào cuồng phong Thảm thương cho sự tất lòng Đành chịu chết cô trong vòng trà nhai Vì thề lắm người hôm nay Chẳng ghét cay cành cổ trong cuộc đời nhầm Mọi người chẳng ghét người thương Họ ghét là ghen cái người vô minh chẳng biết xa đỏ ăn nắng trao lòng kẻ ghét đời là chưa tông thật ra ta phải thương cùng với nhau à, tại sao không nhắc nhở nhau cho sớm giác ngộ cùng nhau tu hành Đừng ghét đời ghét chôn sanh Mà nên ghét kẻ mang danh dân đường Không xà đoạn lại vô trương đem cái tệ dài chỉ đường chúng sanh mà cho là phải của mình kẻ ngày làm mẫn đừng tin mọi người nên chư bồ tát dạy đời bài canh sám hối cho người tính ra đành lệ hồng danh phật đã danh từ pháp lý để mà tu theo giao ly đạo ly đã nêu ai muốn sám hối nương theo pháp này là pháp xả đỏ rất ngay đọc tên nhớ hành học theo xưa mình đọc nhiều tên phật hồng danh bất nghiêng phạm lý cho mình một tu sam hối xả đỏ lìa xa vượt qua tội lỗi dần và thành công danh phật là pháp viên tông kinh trọng phật như có ông phật này đang dạy mình pháp tu ấy phần nhiều danh pháp hiện bài mà tôi như Phật nào cũng có tên này Vì Phật là có đủ đầy viên minh Nhưng ai muốn sám lỗi mình chọn phàm thích hợp để mình tập tu lâu ngày thành tổ công phu thì mình có được danh như phật ngài hồng danh tam chánh tên hay vô lượng danh pháp tùy ai hành trì xa môi xa đỏ liền khi nên được giác ngộ sẽ đi trúng đường phổ quang phật là như đường đem ánh sáng phổ tế đường quang minh lại nhớ danh phật phổ minh là phổ tế sự thông minh cho người đêm trong sạch giải lại người ấy là phổ tịnh phật ngài danh xưng đem ván bao dạy chốn sanh hay là phổ tàng phật danh chứng thành kẻ nào hành đúng hồng danh thành tụ quá phật viên thành như lai giang hồ sám mối hàng ngày là đang xả đỏ dứt ai lỗi lầm tức là mình đang độ mình cùng là cứu giúp chúng sanh muôn loài tự độ đồ tha quy tai nên sao mới được có ngày thành công vậy thì sám hối hồng danh con đường dẫn dắt người thành thánh nhân Sám ngôi xa đỏ lần lần Vậy toàn tận quan theo từng hạnh môn Để sao thành Phật giảng chân Không phải lại Phật ban ơn cho mình nằm hay phật ta tội cho mình cung kinh lễ bái để mình tu theo pháp hành quy báo cao siêu biết sợ tội lỗi là điều cần ơn Sám môi là pháp tu chân Ít lợi cho kẻ thật tâm thật hành Tâm nương theo những pháp hành về đề xa đó cho mình an vui nhân là pháp dạy cơ sĩ thôi lòng còn tự ai mở lời khó khăn làm sao dám nói lỗi mình tâm phạm còn ngại nên thành pháp đây nhân người xuất gia hành pháp mãi tự mình sơn tội bài khai với người vừa chúng sam à, hối bằng lời tỏ bài tất cả lỗi lầm trước tăng thành tâm khẩn thiết an năng à, không còn tái phạm mới mong tu hành chính sự đại lực đại hùng vọng mạnh sơn tối liền thành thánh nhân là pha xa mỗi chanh chân ít ai làm được khi tâm còn phàm người xuất gian dòng mạnh làm nên được thiên hạ tinh dùng nương theo chính sự xa mối là tôi ờ, còn sám hối mới biết tu tâm mình à, tu là sám hối tội mình à, cho được sạch nghiêm mới thành thánh nhân kia về pháp ma sơ lỗi làm pháp giới to nhân không còn duyên tu vua quan chân chưa oán cù quỷ như kẻ bị chôn sau chết rồi um, thế mà điều biến quy hội sám hối xả đỏ kịp thời cũ nguy chi chúng ta hằng ngày chưa đến nỗi hải tu ngay pháp này um, sanh môi sanh nghiệp nhẹ tay chắc là quý báo nên hay vô cùng giả lại chúng ta cùng gần xiền năng sam hối lòng trần nhẹ với nhân trên đi thần sang mất rồi mất đau mà thấy tai rồi không nghe đâu còn mùi hửi khen chê đâu có lời niệm tay chân đi làm đâu có mình bụng chưa tham đây là cái viết nhẹ nhàng lặng im trong cái im lặng nhớ đen không hồng tất cả đâu còn chi chi đâu còn đụng chạm tay nghe sự tưởng tượng nhớ vu vơ lúc đầu người nhập định yên lặng lâu yên vui cưng chanh nhóm màu thần thông gọi là phật thanh thoát dòng kẻ ít nghiệp tội có phần nhẹ hơn chịu được em làng tối đen về sau vẫn ca linh thiên biết đường tìm chỗ nhập tai gã nương hoàng bệ ma quỷ quá thành thần tiền hay bị yêu tình nhiễu nhương biên ra quyến thuộc nhận mình cũng lối tuy vậy cũng là khá rồi chớ nếu tội nặng mất rồi ngàn năm cái biên dân còn lại tối tâm là bởi rối loạn tâm thần đạo điên dục vọng phiền não cái truyền quay lần cái biết cuối cùng diệt tiêu cái biết cho tâm theo duyên từ nhỏ tới lớn nếu truyền tạo ra rồi cũng do duyên giận già làm cho hết biên bế mà mẫn luôn thương ghen mừng giận vui buồn mưa muốn dùng dòng mù phiền lắng xăng cái nào qua mân lăng bằng ác là hên biết biết lần hoại hương bởi anh nương của sự nghiệp như tội lỗi lời nói cũng như việc làm sanh tiền gieo tạo phải cam sam hối xà đỏ cho tâm vững vàng đó là điều phải nỗ tâm à, sám hối nghinh à, lợi cho mình trước tiên giết người trói mặt tỳ duyên sao cho cái biết được phần nhẹ hơn dầu có đoạn lan nói chìm và sơ ma quỷ biết tìm được ra nhập thai hướng phật cũng là khá hơn sở bị đọa xa tiêu hình thế nên ta phải biết rằng tội lỗi chẳng phải hại thân khổ nàng nó còn giết hại tâm hồn việc làm quay sẽ dành phần cho ta sự an quy giống như là sự hư thối do trái đà tạo sanh con sau phiền não pha lần làm cho cái biết của tâm chẳng còn vậy thì khai ký tam lam là hộp non nở có thành chi đâu cái bia thiên lành là như hột cứng trọn chăng vi như hột vàng cái bia trơn như chính là một chân khô cơn đó là giác chân yên định song với thời gian là phật ta đó dạng toàn chân như chúng ta nên sợ con sâu giữ mình xa mối sạch lào quan khiên với xa phiền não cái triền nuôi lớn tánh gian đến miền chân nhân ở đời có sẵn lý công nghĩa là tử đại sanh thân công bằng miếng ăn tất cả riêng phần ăn nhiều mau hết ít ăn bệnh dài sự tương đối cũng rất hay cõi ai phân sự sách bài mất công cao bao nhiêu thăm tương đồng thấp bao nhiêu cao cùng phần bấy nhiêu từ cai khổ ngộ lắm điều công ly sẵn có trong đời lớn ngay nào đợi ai lo cho ai ta nên biết rõ lẽ này an tâm mừng Phật dạy kẻ không ăn năn như ông cha lớn kiều căng dần còn kiêu mạng là tình tre con sân mình người lớn mà còn kiêu căng giống như trẻ nhỏ lăng xăng kẻ không sám môi nghĩ rằng trẻ con ông cha là tiếng gọi tôn của trẻ nhỏ đôi người trên hơn mình tự xưng cha ông chính mình là sai quay lỗi chúng sanh công bằng bên đẳng như màn nước bằng nào còn cao thắm tánh tình trẻ con còn mê mùi chất thua ngơ vậy nên giác ngộ tự mình lo tu ngưng người lớn khiêm nhường làm đầu trẻ nhỏ tôn trọng biết hầu tiếng thân bài học hay cho chúng sanh do chỗ bình đẳng đại đồng tự nhiên đó là canh giữ tâm miên thế giới chữ phật hiện tiền